chim môi chim miến bay từ cù lao chàm bay về trao bến cảng bay qua sông hàn nhớ chào người dũng sĩ thánh khê chào hải vân chào sơn trà chào những con tàu về hòa sơn thăm nông trường thơm chín lại đến thu bồn lại nhìn qua bến thu ra ta càng yêu thương mảnh